chào các bạn hôm nay thì rẻ không khuyến mãi sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội địa nhật bếp có hiệu là Rinnai M660 VSTF đây là nội thất bên trong của bếp đây thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và các những tính năng của bếp này có nắp che chừa lửa bằng inox nè đây là ngoại thất của bếp đây đây là bếp nướng hai tầng lửa nè bếp nướng hai tầng lửa đây là ngoại thất của bếp tính năng đầu tiên á bây giờ tôi cũng sẽ thử là phá ra khi tắt lửa không Đây, tôi sẽ mở hai bếp nấu và một bếp nướng bếp nướng thì do bài mặt mâm lửa lớn nên ta giữ tay khoảng từ 3 đến 5 giây để ngọn lửa cháy đều ra ngọn lửa xanh đẹp đây bây giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió hỏi tắt lửa sau 5 đến 7 giây á cảm biến à, à, <clears throat> nhận được lửa đã tắt bếp sẽ tự động phá ra lại bếp đã phá ra kèm theo tiếng bếp nè còn một số nơi bán á họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nè nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính mà do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt đây. bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng thì đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa Nhật á về phần à, bếp nút nhắn là bếp nướng nè do cái bề mặt ngâm lửa nó lớn nên nhà sản xuất bên Nhật á chỉ cho phép ta giảm ngọn lửa từ 10 xuống 8 thôi không như bếp à, nấu được đây bếp nấu ta có thể giảm nhỏ được còn à, bếp nướng á chỉ cho phép giảm từ 10 xuống 8 thôi tính năng thứ hai á tôi cũng sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi đây là que cảm biến à, nước cạn nồi nè khi ta mà nó đạt được 250 độ á thì bếp nó sẽ tự động tắt lửa và phá ra khi ta nấu à, ăn mà ta quên á thì đó là rất là an toàn khi ta quên nó cũng sẽ tự à, còn nếu các bạn thử tính năng này nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có đáy <clears throat> có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt gió mà thổi đi làm nguội đi cái nồi á nhiệt độ nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ thì cho dù các bạn thử có buổi bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phần bếp ga Nhật á tánh lửa bằng à, điện tử IC bằng hai cục pin đại nè nên nhà sản xuất bên Nhật á, đặt an toàn lên hàng đầu nên khi các bạn mở công tắc một bếp á, sử dụng thì <clears throat> cả hai bếp nấu và nướng đều đánh lửa theo mục đích để đốt cháy ra nếu có <clears throat> mục đích của nó là để đốt à, để đốt ra nếu có rò rỉ nên bếp ga Nhật sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam nhưng bên con ó con thỏ nè bên này à, sử dụng cho bếp ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba hay là pin Maxell á thì à, ba loại pin này nè mình chỉ, chỉ sử dụng được 30 đến 40 ngày nên tất cả các loại pin này rất là kém nên các bạn hãy tránh ra đây bếp nấu bên trái tôi đã tự động giảm nhỏ lửa nè nó đang có nhiệt độ nè bên phải cũng vậy đây 205 độ thì tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau bếp bên phải thì 204 à, độ à, về phần bếp ga Nhật á có lò nướng nè nên rất là tiện lợi dễ dàng vệ sinh khi sử dụng mở lên là sử dụng thôi không mất thời gian như là công sức mình đi ờ, đốt lửa than nướng thì nướng được mọi thứ bếp này ờ, bếp hai tầng lửa nè nướng được mọi thứ thì khi nướng các bạn ờ, cắt lát ngỗng khoảng hai phân hai phân đây bếp bên phải của tôi đã tự động tắt lửa và phá ga sau chế độ lên nước chặn nồi đây công tắc thì vẫn còn đang mở đây còn để khắc phục về pin á đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục pin đại nè bằng một pin pin sạc pin thì cũng có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi sẽ đánh dấu cộng à, cộng và trừ tránh trường hợp gắn đấu cực đi theo pin là một cục sạc có đoạn dây dài 3 mét đây bếp bên trái của tôi cũng đã tự động tắt lửa và phá ra sau chế độ là nước cạn nồi công tắc thì vẫn còn đang mở đây bây giờ tôi sẽ lắp pin sạc cho các bạn cùng theo dõi đây mẹ tôi thử bằng hai pin đại đây pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ độ dài với hộp pin thì tôi gắn kèm theo một cái lò xo nè đây là cái chỗ à, đây cái kẻ này à, để móc lò xo vào nè các bạn móc vào bên đây cực dương luôn luôn hướng ra bên ngoài cực dương là dấu cộng đây bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường còn để nhận bếp pin yếu á thứ nhất các bạn có thể nghe theo nhịp đánh lửa của bếp đây bếp đánh lửa nhanh liên tục là bên này chậm dần là bên yếu hoặc ta cũng có thể theo dõi theo cái đèn nghe học pin nè khi pin yếu ta nấu ăn nó sẽ báo đỏ lên còn đây là đầu chờ của sạc pin đây khi à, hết pin các bạn cắm đi sạc vào thời gian sạc của à, pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu các bạn không có thời gian theo dõi á thì các bạn những cái đèn trên đầu cục sạc nè nó báo xanh là pin đầy đỏ là đang nạp pin vào đây tôi cắm vào đây nó chuyển màu đỏ nè chứng tỏ pin này vẫn còn nạp vào được nè khi mà đèn nó chuyển màu xanh là pin đầy giờ tôi sẽ thử ờ, những chức năng của bếp đây là bếp bên trái nè bếp bên trái có tính năng là gian xào đồ khô ta giữ 3 giây thì nó báo đỏ lên nè nó sẽ tăng cái đầu quay cảm biến này lên thường thì 250 độ bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ga khi ta chọn vào chế độ 3 giây này nó tăng lên đầu <coughs> nó tăng cái đầu cảm biến này lên được 300 độ giúp ta gian xào lâu hơn và chọn nhiệt độ chiên nè chọn nhiệt độ chiên theo loại thực phẩm đây là 180 độ nè 200 nè 160 là tùy theo cái loại thực phẩm mà ta muốn chiên thì ta chọn và bếp bên phải của tôi đây là chế độ nấu nước 5 phút tắt và chế độ nấu cơm nấu cháo đây. khi các bạn chọn chế độ nấu cơm á các bạn gạt cái gạt về vị trí hình tô cơm nè để nó cho cái gian làm lửa đúng với hình thức nấu cơm này tôi sẽ chọn ở chế độ nấu nước sôi khi các bạn á chọn ở chế độ nấu nước sôi á thì các bạn phải dùng cái à, đường kính nồi á phải nhỏ hơn 23 cm nếu mà các các bạn à, dùng cái nồi lớn hơn á nhiệt độ nó tích tụ nhanh nó sẽ phá ra sớm hơn ở chế độ nấu nước sôi này á nhà sản xuất à, bên Nhật á khi mà nước sôi được một trăm ở được 100 độ á thì cần khoảng thêm 5 phút 5 phút nữa để diệt hết vi khuẩn trong nước đây là bếp nướng nè bếp nướng thì cũng có hẹn giờ nướng đây. mặc định là 9 phút nè ta có thể tăng lên tối đa 15 phút bây giờ tôi sẽ ờ, chỉnh một phút nướng của bếp ga Nhật á nó tiết kiệm ga à, nhà tôi thì gia đình 4 người ngày nấu ăn hai buổi thì một bình ga giá khoảng 320 thì tôi sử dụng được khoảng 2 tháng rưỡi tức là một tháng à, à, chi phí khoảng à, ờ, 150 ngàn tiền ga thôi đó là qua thực tế khách hàng đã sử dụng bếp ga nội địa Nhật trong vòng 2 năm thì à, cái tiền tiết kiệm ga sẽ bằng cái tiền các bạn mua bếp ban đầu rất là tiện còn đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa Nhật á cái loại van mà phù hợp với nó là loại van Namilus 345m van này nó cho cái lượng tức lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu á, <clears throat> từ châu Âu hay là Nhật á nên các bạn hãy cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam thôi nó chỉ mang công nghệ của Nhật van này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh đây. sau ờ, một phút hẹn giờ nướng bếp đã tự động tắt lửa và phá ga công tắc thì tôi vẫn còn đang mở đây bếp thì có nắp che chia lửa bằng inox nè nắp che chia lửa bằng inox á mình xài thời gian nó sẽ rất là lâu hơn những loại nắp sắt những loại nắp sắt mình xài dâu <clears throat> thời gian lâu á nó sẽ bị một chân như thế này còn tác dụng của nắp che này á nếu mà bếp không có nắp che ngọn lửa sẽ tụm lại đốt nóng trực tiếp vào đầu que cảm biến làm bếp làm bếp hoạt động không chính xác bếp mà có nắp che ngọn lửa sẽ xè ra hoạt động đúng tính năng của nó rẻ hơn khuyến mãi có hệ thống phân phối bếp ga nội địa Nhật khắp cả nước quý khách tại thành phố Hồ Chí Minh á, xin nhắn vào Zalo Facebook Viber của Nam còn các cửa hàng bếp ga các tỉnh thành muốn phân phối bếp ga nội địa Nhật á, thì liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook số điện thoại 0909306149 để có chính sách ưu đãi dành cho lý hoặc các bạn xem YouTube trên TV á có thể đọc vào remote tìm kiếm với từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để đón xem nhiều video hữu bếp ga nội địa Nhật của chúng tôi hoặc các bạn click vào nút đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hữu bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với ông bà người thân mình cùng xem còn về khi nướng á các bạn nên cho ít nước vào hâm hứng nè để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô còn đối với dòng bếp này shop ờ, rẻ không khuyến mãi bảo hành một năm nếu cho <clears throat> trong 10 ngày đầu á bếp có bị lỗi á thì ờ, sẽ đổi bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua nè dưới bếp á, thì cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che kín những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chưa vào cắn phá đứt dây điện đây. sao ở chế độ nấu nước sôi nè bếp đã tự động tắt lửa và phá ga công tắc thì vẫn còn đang mở đây thì vừa rồi tôi cũng đã thử hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video sau